Hello anh em thì uh, Cường uh, xin chào anh em nha đã đến với kênh của Cường Phó Lộc thì hôm nay Cường uh, giới thiệu tới anh em đó là về bộ môn tài xỉu biệp của năm 2020 đó nói về những dòng uh, tài xỉu thì tài xỉu có rất nhiều thứ để chơi nhưng hôm nay Cường giới thiệu tới anh em đó là nắp camera tài xỉu nha anh em thì cái nắp này dành cho anh em chuyên làm cái hoặc là anh em móc với cái móc nối nhau với cái anh em lò được cái nắp này vào để anh em chơi nắp bao thử 500 bao thử đèn nhưng mà không bao trẻ ra nha anh em nếu mà trẻ nắp anh em trẻ cái nắp này ra nó sẽ có tan đó thì uh, <clears throat> bây giờ cường sẽ ờ, giới thiệu sơ về cái nắp camera tài xỉu thì nắp camera xỉu một bộ nó bao gồm là một cái màn hình một cái uh, nắp và một cái sạc từ nha anh em đó thì là cái nắp này là camera tự động không cần phải là anh em bấm một cái gì hết chỉ cần bấm một cái màn hình lên đó đây là cái máy màn hình thì uh, cách chơi như thế nào hay là như thế nào thì bây giờ cường sẽ chơi cường sẽ uh, test cho anh em xem là thực hư nó như thế nào và muốn biết thêm hay là muốn rõ thêm về cái nắp này thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 và Cường sẽ cho địa chỉ anh em có thể đến ờ, với mình và xem được cái sản phẩm này đó thì bây giờ mình sẽ test luôn ờ, cho anh em xem nha thì ờ, dụng cụ nắp thì nó là là một máy và một ấy và một một máy màn hình một nắp và một cái sạc từ nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ lắc lắc lên và cho anh em xem bao nét nha anh em cây này nhị tam nhị tam nhị nha anh em quýt xỉu nè đó anh em thấy chưa nắp con ra tự động nha anh em cực rõ luôn cái này à, ngủ ngủ tam nha anh em đó và máy này có thể bắt được cho anh em là tầm à, 5 à, mét quay đầu nha anh em đó cái màn hình này có thể cách xa 5 mét quay đầu đó anh em có thể chơi được binh thì chơi được tầm à, một hai tiếng quay đầu nha anh em đó nếu mà anh em sạc pin đầy thì quýnh được hai tiếng quay đầu đó thì uh, bây giờ mình sẽ test thêm vài chén nữa nha anh em tại vì quay cái điện thoại thì nó không có rõ bằng khi anh em ở ngoài để nhìn đâu đó cây này là nhị tam tứ xỉu thấy chưa cây này là ngũ ngũ tứ nhị tài 11 nút đó anh em ạ à, cực kỳ cực kỳ rõ luôn cực kỳ nét luôn không biết là anh em có thấy không cho mình đó là cây này là, là lục lục tứ đó cực kỳ nét cực kỳ nét lục lục nhị đó thì à, tại vì làm video nó cũng có thời lượng nó cũng không có được nhiều để cho anh em à, xem thì à, cường cũng nói sơ vậy thôi và cường cũng test sơ để đánh vài chén cho anh em xem thì à, anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho cường một like còn thắc mắc như thế nào á, thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0898 543 111 để được cường tư vấn và cường sẽ báo giá cho anh em đó nếu anh em lên được chỗ mình thì càng tốt nha anh em thì anh em yên tâm về cái sản phẩm về nắp camera cực kỳ nét cực kỳ chuẩn luôn đó bên cường nhận làm tất cả các còi nắp camera của nắp anh em luôn nếu anh em mang nắp lên cường sẽ làm camera cho anh em đó thì uh, cuối video thì chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn nha tại vì uh, thời gian video cũng có lượng thì uh, thôi thì xin chào anh em nha